một cách để giúp trẻ học về màu sắc là thông qua việc sắp xếp tất cả những gì bạn cần là một vài vật nhỏ có màu sắc khác nhau đảm bảo rằng bạn có một vài trong số mỗi màu bạn có thể nói với trẻ hãy sắp xếp những vật này theo màu sắc chúng ta sẽ xếp tất cả những vật màu xanh lá trong một nhóm tất cả những vật màu đỏ trong một nhóm khác và tất cả những vật màu xanh dương trong một nhóm khác. Trước tiên, bạn có thể chỉ cho trẻ cách làm điều đó với một trong các màu. Sau đó, trẻ có thể thử sắp xếp các màu khác. Bạn có thể sử dụng bất kỳ vật nhỏ nào cho hoạt động này, chẳng hạn như những viên bi, bông hoa hoặc bút màu sắp xếp theo màu sắc sẽ giúp cải thiện tư duy logic của trẻ